Nhà hẻm Hai Bà Trưng, phường 6, diện tích 48m2, diện tích sử dụng 145m2, sổ xây dựng phân quyền 3 nhà, kết cấu một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp, hướng đông, đường xe máy cách đường ô tô 50m, nhà cách chợ Đà Lạt chỉ 2km, 100m ra tới đường Hai Bà Trưng, khu dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ, tích hợp định cư lâu dài. Hiện tại thì nhà đang kinh doanh homestay, giá 5 tỷ nhà đa phú phường 7, diện tích 80m2, mua bán ghi bằng, kết cấu hai phòng ngủ, một toilet, phòng khách, phòng bếp, hướng Tây Bắc, đường ô tô 5m, nhà cách chợ Đà Lạt 7km, 1,5 km ra tới đường Angret, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 1,5 tỷ bao gồm cả nội thất. Đất trại mát phường 11, diện tích 40m2, thực tế 48m2, số nông nghiệp phân quyền 6 nhà, mua bán sang tên,